Xin chào mọi người, mình đang có mặt tại một điểm đỗ của MBI Sharing Hôm nay mình sẽ giới thiệu đến mọi người các chương trình khuyến mãi trong tháng 12 Đầu tiên là chương trình vé tháng chỉ từ 100.000 đồng Thứ hai là chương trình giới thiệu người dùng để nhận voucher lên tới 600.000 đồng Đối với vé tháng có hai gói cước mới là M20 và M30 Gói cước M20 gồm 20 quốc xe trong vòng 30 ngày, giá 100.000 đồng Gói cước M30 giá 125.000 đồng gồm 30 quốc xe sử dụng trong 30 ngày Hai gói cước này phù hợp với người dùng là cư dân đang sinh sống, học tập và làm việc tại Eco Park, có mật độ đi lại không cao, tuy nhiên vẫn có nhu cầu sử dụng một phương tiện di chuyển nhanh chóng và tiện lợi. Mọi người có thể scan mã QR trên Standy để tìm hiểu thêm về chương trình khuyến mãi. Đối với chương trình giới thiệu người dùng, bạn sẽ nhận được 10 điểm với mỗi người dùng mới. Số điểm này sẽ được cộng lại và quy đổi thành các phần quà giá trị tương ứng theo bảng như sau. Người được giới thiệu sẽ được nhận một chuyến đi miễn phí trị giá 20.000 đồng và ba cuốc xe đồng giá 1.000 đồng. Chúc mọi người có những trải nghiệm hài lòng nhất với MBI Sharing.